shop com shop báo at liên quân, BUBG Mobile uy tín, giá rẻ. We dropping bass like a motherfucking atom bomb. Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình mình là Kho Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series thử thách trong GT 5 nha Ok, ngày hôm nay sẽ là một cái thử thách vô cùng mới mẻ và mình nghĩ là chắc chả có cái channel nào có đâu Ngoại trừ cái channel của mình ha Đó chính xác là thử thách Dùng tất tần tật tất cả các loại siêu xe mốt 1 tỷ mã lực dùng kill của anh da đen và bay qua 150 con virus corona nha các bạn ơi Nói chung là dạo gần đây ờ, viewer giảm qua Mình nghĩ là do cái dịch tễ này Đâm ra bốt corona vô trong một cái thử thách luôn ha Ok chưa? Thì ở chỗ này đây mình đang có một cái đoạn đường dài tới tận là 2.000 mét nha các bạn Dùng để lấy chớn Và đây chính xác là siêu dốc của chúng ta luôn nha các bạn ơi Qua đây thì chúng ta có 150 con virus corona Siêu to khủng lồ Mỗi con này to và rộng và cao tới tận là 22,6 mét Như hôm bữa livestream bạn nào xem chắc chắn biết à. Nó có xoay luôn nha các bạn Đấy mọi người thấy không virus mà chứ đâu phải là một chữ cái vật động gì nên nó bò nó nó xoay như vậy đấy mọi người ạ à. và ở chỗ này thì mình có gắn tới tận là 150 dãy số nha các bạn ơi từ số 1 đến số 150 tít ở chỗ kia luôn nha các bạn đó đi như vậy nó hơi bị giật giật một tí này tại vì virus mình ạt à, vô game quá là nhiều rất là nhiều luôn ha và đây ha các bạn đây chính xác là đoạn cuối con đường của chúng ta với dãy số là 150 đang bị ngược nha các bạn cứ yên tâm nha các bạn Khôi nói là Khôi làm được và Khôi làm chuẩn xác 150 con nha Nó xoay nên đâm ra Khôi phải chỉnh dãy số cho các bạn dễ đếm các bạn ạ Một channel có tâm lên à, làm như vậy à Ok chưa thì tất cả các loại siêu xe nào mà khi mà đã bay qua mấy trăm chục con ờ, virus này rồi ấy thì nó sẽ phải đáp vô cái ờ, tấm ram này nha các bạn tấm ram này thì y chang cái tấm ram lúc đầu mà bay thôi ha ok chưa thì con xe nào mà đáp vô cái tấm ram này rồi thì chính xác con xe đó nó cũng sẽ hoàn thành được cái thử thách nha các bạn ơi rồi vậy là các bạn hiểu thử thách chưa rồi và không nói nhiều linh tinh luyên thuyên nữa bắt đầu thử thách nha các bạn ơi rồi vâng và ba hai một Đùa tí thôi, làm gì căng Oxylip là chiếc xe đầu tiên của chúng ta nha các bạn ơi Và ở chỗ này thì mình có mốt thêm một cái cây cờ Việt Nam nha các bạn khả năng sau đi xe Nhìn cho nó gọi là thanh niên uh, chống dịch Rồi ok bây giờ đi nha À và xe thì mình cũng mốt 1 tỷ mã lực rồi nha các bạn Uhm, slow motion nó này các bạn này Ui Slow motion cái cờ đứng yên luôn Ui lác lác lác lác lác Ui lác thế nhờ Ui tốc độ kìa Tốc độ lên tận là 3 ngàn rồi Vâng và tắt slow này Tốc độ mình đo được khi bay là 3.200 nha các bạn ơi Và bay một phát một mút chỉ luôn nha Bay rất là nhanh Ui và rất là thẳng nha Wow wow wow wow Có thể là qua được đấy các bạn ạ Ôi <laughs> Qua được nha mọi người ơi Ocelip qua được nha Trời là một phát một qua rất là nhanh luôn các bạn ạ Chỉ chắc chỉ trong vòng vài giây thôi Ủi vẫn đang bay này Cái này mà chơi tới tận 300 con chắc vẫn có thể bay qua được nhá Rất xa luôn Ủi chưa đáp xuống dưới nước nữa này các bạn này Rồi bây giờ mới chịu tủng xuống dưới nước này các bạn ơi Vãi cả trưởng ạ à, ở đâu thế này Uầy, rất là xa nha các bạn ơi Mình nhớ đâu đó là cái ờ, corona của chúng ta thì cái cái gọi là cái ờ, điểm kết thúc ấy, điểm 150 con nó khoảng tầm trên trên đây này đấy. Mà nó bay một phát một tới tí tới đây luôn nha. Quá kinh các bạn ạ. Tiếp theo là một con xe thuộc dòng Sport có tên là Cholop Rally nhé các bạn ơi. Một con xe mà mình thấy là mình cũng khá ít mà làm trong những cái thử thách. Nên ngày hôm nay mình sẽ làm luôn nha. Rồi ok đi này các bạn này à, các bạn thông cảm cho cái là vừa rồi nó lag quá các bạn ơi đó tại vì mình bốt quá nhiều virus corona mà nó chuyển động được ấy đâm ra là game nó hơi lag lác tí nha thông cảm đây đây đây đấy lại lag rồi này ui ui ui đừng đừng đừng đừng đừng, đừng té đừng té đừng té ôi vẫn bay được mày quá lần này thì nó santo theo phong cách là ngang luôn các bạn ạ ui rồi đủ thể loại santo luôn <laughs> ok và xem coi là nó qua hay không nha nhưng mà mình nghĩ là nó không qua đâu không biết là tầm bao nhiêu con virus đây ui giời ơi động chúng có một con virus luôn rồi các bạn ạ <laughs> và ngỏm luôn nha Rồi để xem coi con uh, Chopop Riley này uh, đi được bao nhiêu con nha Con số 65 nha các bạn ơi GB700W thuộc dòng Sport Classic là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi Rồi đi đây các bạn ạ Xem coi nó cũng như thế nào nha wow wow wow có thêm cái lá cờ Việt Nam lúc slow motion thì nó đứng yên luôn nhìn hài vãi <laughs> Ok và hiện tại JP700 của chúng ta đang đi được vận tốc là 1.000 cây chuối trên giờ nha Có hiệu ứng hơi lạng và lại lát nữa các bạn ạ Ôi ôi ôi ngàn tư rồi Vẫn tiếp tục là hiệu ứng lát Rồi ngàn bảy nhá và Bay nào Tốc độ bay là 1809 mọi người ạ à, Và bay cũng bị Santo ngang nhá Ôi nhưng mà con này bay nhìn có vẻ đẹp đẹp này Đẹp hơn con uh, à, Robop Riley vừa nãy ha Ôi vẫn đang bay này không biết qua được hay không đây Ôi không qua được luôn rồi các bạn ơi Ôi. <laughs> Con virus corona này tôi làm siêu to khủng lồ quá Đi tốc độ bay là ngàn tám mà còn không qua được này các bạn này Quá ghê luôn nha JP700 này bay được bao nhiêu con nha 96 con nha Một con số cũng khá đẹp dành cho con JP700 này nha Tiếp tục là dòng Sport Classic nhưng lần này là xe Chopper nha các bạn ơi Một loại xe có thể lặn được ở dưới nước nha Rồi ok đi này các bạn này Xem coi nó cũng như thế nào nhá Rồi xe low motion lại các bạn ạ Ồ, oh, xe này không slow motion được tại vì nó đi được ở dưới nước các bạn ạ. Vãi trưởng ạ. À. <laughs> không sờ lâu được nhá rồi vậy để mình cố mình lái để cho nó đi bay lên nào rất là lẹ con ạ tốc độ đang là 700 nhá là bay nào ui trời ơi bay nghiêng có một bên rồi <laughs> mình nghĩ là slow motion thì mới bay qua được chứ không slow chắc không qua nổi đâu mọi người ơi ui giời ơi không biết là đáp vào đâu luôn các bạn ạ rồi chúng ta cùng lên xem con stomper ờ, này nó như thế nào nhá À 21 con nhé các bạn ơi DVLC tin thuộc dòng Super là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi Thì vừa rồi ấy, mình quên ấy, chưa thông báo với các bạn là đoạn siêu dốc của chúng ta là dài 2.000m các bạn ạ Và cái con virus corona của chúng ta là 150 con nha các bạn ơi Và mỗi con nó cách là 100m tương đương 150 con bằng 1.500m bằng 15 km các bạn nãy giờ cứ vậy chạy ba bốn con xe không nói với các bạn đâu <laughs> ra sợ các bạn bảo ủa sao mấy con virus này nhìn nó thấp vãi trưởng nó đâu có xa đâu mà bay không qua được rồi ok bây giờ đi này tiếp tục này ha rồi và DVLCT đang slow motion và tốc độ của nó đang gia tăng lên tận 700 cây chuối trên giờ vẫn đang gia tăng nha các bạn ơi có hiện tượng hơi hơi lạc lạng rồi ui, ui bắt đầu lại lag rồi này ui, rồi 1 8 000 9 2 000 nha các bạn quẩy rất là nhanh luôn các bạn ơi 2006 tắt slow nào Wow Tốc độ bay là 2568 nha các bạn ơi Và nó cũng bị Santo ngang nha Không biết là DVL Steam ờ, thuộc dòng Super này Không biết qua nổi hay không đây các bạn ạ Tốc độ vẫn đang giảm Còn 2002 các bạn ạ Ui ui ui ui ui Wow có thể là qua nha các bạn ơi Ui ui ui ui Ok rồi chiếc xe thứ hai thuộc dòng Super sau con Ocelot, chính xác là Divelcitin cũng có thể qua được cái thử thách 150 con Corona này nha các bạn ơi. Elon GT thuộc dòng Cooper là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Rồi, đi luôn này. Rồi, lần này tiếp tục slow và xem coi nó có qua được cái thử thách 150 con Corona siêu to khổng lồ này hay không nhá. Hy vọng nó qua nó đi nãy giờ chưa qua được ờ, một chiếc nào à không có một chiếc rồi đừng có mỗi chiếc nào các bạn ạ tét nãy giờ đầm ra cũng hơi nản <laughs> rồi lần này cho nó qua nha mọi người ok tắt slow này tốc độ bay là 1891 nha các bạn ơi và bay cũng rất là thẳng luôn ừ. để ý từ nãy giờ nó toàn santo theo kiểu ngang ngang vậy các bạn ạ nó không santo theo dọc nha Ui, lần này chắc cũng không qua rồi các bạn ạ <laughs> Quá nhiều virus corona Ui Rồi, không biết là đáp vào con số thứ bao nhiêu đây ha Lên ngó thử luôn nha các bạn 107 con là con số của con Phelon GT này nha Tới dòng xe cổ điển và con xe mình test chính xác là Vigo Classic nha các bạn ơi Một con xe gầm siêu thấp luôn các bạn ạ Rồi ok đi luôn này các bạn này Sở lâu lại luôn này à, tốc độ đang gia tăng nha uhm, có vẻ gia tăng hơi chậm và xe nó cũng không lạng cho lắm ui, ui. tôi vừa nói không lạng cái nó lạng các bạn ạ <laughs> rồi tốc độ là 900 nha con này chắc cũng không có tương lai này các bạn ạ với cái quả tốc độ mới là ngàn hai thế này thì làm gì có tương lai cho nó ui giời lại lác rồi này ui giời ui giời ui giời từ từ nào nhẹ nhàng và bay ha các bạn rồi tốc độ bay là 1007 Chuẩn xác 1007 luôn con ạ Và bay cũng rất là cao Rất là xa Nhưng mà chắc chắn là không đát vô được con Corona rồi <laughs> Không qua hết được rồi con ạ Ui giời, ui giời Rồi lại tông vô không Ui giời, vẫn tiếp tục tông vô con Corona thứ bảy mươi mấy ấy Không nhìn rõ các bạn ạ Rồi và chìm xuống dưới nước luôn nha Giờ mình lên ngó thử này các bạn này Chuẩn xác 81 con nha Ừ, xe cổ điển mà bay được 81 con cũng ok rồi nhỉ Tiếp theo là cào cào thuộc dòng mô tô off-road nha các bạn ơi Rồi ok, quất luôn này Xem coi nó cũng như thế nào nha các bạn Rồi, slow motion thôi các bạn ơi Thì đây là cái dòng mô tô đầu tiên mình test cho nó Và nó cũng là dòng off-road nha các bạn ơi Nên đâm ra là mình không dùng skill bay đâu Tại vì các bạn biết rồi đấy Cứ mỗi lần xe mô tô Bất kỳ loại mô tô nào luôn nha Dùng skill bay thì nó đều bay tốc độ vô cực đâm ra là mình không dùng nha mọi người thả chay luôn nha rồi và cào cào đi được với vận tốc là 17 cây chuối ok tắt slow này ngàn bảy chứ phải 17 nha mình lại nói lộn ui giời ơi rồi thôi chìm luôn rồi vãi cả trưởng à <laughs> một ngàn bảy cây chuối và đã chìm luôn rồi nha các bạn ơi rồi để xem coi cào cào đi được với à, bao nhiêu à, con corona ha 22 con nha các bạn ơi Taxi là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi Phải nói là lâu rồi không test về con taxi lên hôm nay phải test với nó trong cái thử thách Corona này nha các bạn Rồi ok đi này các bạn này Xem con nó như thế nào luôn nhá Rồi bật slow lên này Rồi hiện tại taxi đang đi với chế độ slow motion của anh Tây Đen các bạn ạ Rồi 700 nha Khá khỏe đấy ha Ngàn nữa này Rất rất là nhanh đấy à rồi ngàn tư bắt đầu có hiện tượng hơi giật giật rồi Xe muốn bay ra rồi các bạn ạ Rồi ngàn bảy ngàn tám nhá Và tắt slow nào Rồi vậy là tốc độ bay là 1921 nha các bạn ơi Cũng bị gọi là bay ngang ha Không biết qua nổi hay không đây xem thử nhé mọi người Ồ, ồ, ồ, mình thấy lên được cái con số là 70 rồi này Wow, bay khá xa Rồi, gần trăm luôn Trăm nha mọi người Wow <laughs> Taxi cũng rất là khủng nha mọi người Bay qua được 118 con luôn này các bạn này Lamborghini là chiếc xe tiếp theo của chúng ta luôn nha các bạn ơi Rồi đi đây các bạn ạ Slow tiếp luôn các bạn ơi uhm, Đầm đấy, đầm, đầm, được <laughs> Nãy giờ mới có một con xe đầm như thế này các bạn ạ Ok đấy Ngàn rồi nhá, ngàn rồi, ngàn hai luôn rồi Tốc độ rất là nhanh nha con này mình nghĩ bay qua được này 2.001 luôn con ạ à. Ui ui Nhanh quá nhanh quá nhanh quá Rồi và bay ra Tốc độ bay cũng là 2.001 nha con ơi Mình nghĩ con này có thể qua được 150 con virus corona nha Ôi Nhưng mà sao tốc độ giảm nhanh thế nhở Ui ui ui Ui vai cả trường ạ à. Trời ơi Rồi rồi rồi rồi thôi ngỏm rồi Trời Trời quả tốc độ mốt mà bay còn thua cả những cái loại xe mà tốc độ yếu hơn nữa con ạ ừ, Và nó đáp ấy, thì hình như là được con số 61 con ơi Ui Vãi trường cả Ram Buggy ạ Tiếp theo là Dubstar 6x6 nha các bạn ơi Một con xe thuộc dòng off ha Rồi đi luôn cảm giác à, không có tương lai với những cái loại xe như kiểu off-road, ờ, xe đặc biệt hay là xe sport, classic, ờ, rồi cổ điển các kiểu đấy Giờ chuyển qua dòng 6 lốp luôn <laughs> Nãy giờ chỉ một mình con Ocelit ở đầu game là qua được thôi nha các bạn Ui lại lag nữa rồi Ui ui Rồi tốc độ là 1008 các bạn ạ Không biết là xe 6 bánh thì nó như thế nào đấy Tắt slow này Rồi tốc độ bay vừa nãy mình đo được là 2002 nha và bay cực kỳ thẳng luôn các bạn ạ thẳng tút tút tút tút luôn nha nhưng mà chắc không qua nữa rồi các bạn ơi <laughs> trời test phải bảy tám con xe rồi mà ui chưa qua nổi nha các bạn Merlimo là chiếc xe tiếp theo của chúng ta luôn nha các bạn ơi Và con xe này thì nó thuộc dòng SUV nha Rồi ok đi này lần này bật slow xong rồi mới gọi là tăng tốc lên cho nó là gọi là chạy nhanh nhất có thể các bạn ạ xem coi nó có nổi hay không luôn nha cày lắm rồi đấy lãi giờ rồi <laughs> chả lẽ Việt Nam chúng ta phải thua con virus này ừ không không thể như thế được các bạn ạ rồi bay này tốc độ bay là 2004 tiết nha các bạn ơi và xe bay thẳng y chang Dubstar luôn Lần này phải qua các bạn ạ Phải qua Ôi nhưng mà như không qua nổi nữa rồi mọi người ơi Oh my god À mình quên nha Thì cái con virus corona này là cứ mỗi một con làm to là 22 mét Ui lại tông vô nữa này Và nó cách nhau là 100 mét một con nha các bạn Có nghĩa là 150 uh, ờ, con virus thì nó sẽ làm 15 cây số tương đương với lại 15.000 mét nha Lấy chớ là chỉ có 2.000 mét thôi và bay là phải bay qua 15.000 mét các bạn ạ Tiếp theo là một con xe thuộc dòng Drift có tên là Blisa Kayo nha các bạn ơi Thuộc dòng Dinka luôn đấy ha Rồi ok bây giờ đi này con này Slow lại cái này Xem coi nó cũng như thế nào nhá Ui xe Drift gì mà đi đầm thế nhở Ui ui ui ui không lạng luôn các bạn ạ Thẳng bắt luôn Rồi và tốc độ đang là 600 nha ui ui nhanh đấy nhanh đấy 800 rồi ngàn luôn các bạn ạ bắt đầu có hiện tượng hơi hơi giật lát rồi ngàn ba nha ngàn tư ngàn năm ngàn sáu rồi và tắt slow này tốc độ bay là ngàn sáu chín mươi nha và bay cũng rất là thẳng luôn ui dòng drip đấy các bạn ạ à, mà nó lại không kiểu rip bánh kỳ nhờ Ôi nhưng mà đáp thì cũng ờ, không xa cho lắm các bạn ạ Tại tốc độ bay có có ngàn ngàn sáu mà à, gần ngàn bảy Đáp thì được ở vị trí nào đây lên xem thử luôn nhá à, Hôm nay mình ờ, sâu hơi lâu cái dụ mà xem xem vậy mong mọi người thông cảm nha Tại vì ờ, mình cũng muốn biết là con xe đáp vào vị trí bao nhiêu ấy Đó cho nên là mình sẽ sâu như vậy luôn nha Và hiện tại thì con xe Blisa Kaizo này nó đáp được ở vị trí là con số 44 nha các bạn ơi 44 virus corona siêu to khủng lồ nha Tiếp theo là một con xe van của danh hề sẹc lô nha các bạn ơi Đây xe của danh hề các bạn ạ Xe hề đấy ha Rồi đi này các bạn này Slow luôn Rồi tốc độ đang gia tăng lên từng cây chuối các bạn ạ Rồi khá ổn rồi đấy ha thì ờ, như các bạn biết đấy thì mình đang đọc những cái tên của những cái con xe này này là tên ở trong game GTA 5 luôn nha các bạn không phải tên ở ngoài đời thật đâu nên là ra đừng ai bảo là mình đọc sai nhá đấy mình đọc đúng đấy các bạn ơi đúng nhưng mà tên nó ở trong game nha chứ còn tên ngoài đời thật mình mò cũng hơi lâu ấy thật ra mình cứ vậy là đọc tên ở trong game thôi nha cho nó dễ nhớ à rồi ok tắt sờ lâu này xe của danh hề sạc lô này thì nó cũng bay theo phong cách gọi là santo ngang rồi tốc độ bay đang là ngàn nhá vẫn có xu hướng đang giảm các bạn ạ rồi và đáp ở đâu đây Ui, gần tông một con virus corona à? <laughs> Ném thì đã là tông à Rồi, và chúng ta xem thử nhá Ok, ở con virus này và chuẩn chính xác 50 con nha các bạn ơi 50 con virus là thông số của con xe hề sẹc lô này nha các bạn Xe tải cỡ lớn nha các bạn ơi Có tên là Goalander nha Rồi ok, đi luôn này các bạn này Rồi, slow motion lại luôn các bạn ơi không biết xe tải cỡ lớn này sẽ như thế nào ha Nói chung đây là một con xe mà chạy với tốc độ vô cực cũng khá là cao đấy mọi người ạ à. Đấy không biết là thử thách này nó có đạt được tốc độ vô cực và bay qua nổi hay không nhá Rồi 2006 các bạn ạ Tắt slow này Tốc độ bay mà vừa nãy mình xem được là 2007 thì phải các bạn ơi Và bay cũng khá là xa và cao nhá Ui nhưng mà chắc là không bay qua nổi rồi mọi người ạ à. Giờ mới bay qua được cái con thứ 45 thì sao mà qua nổi ha Ui giời ơi, rồi thôi, ngọp luôn <laughs> Tưởng nó qua được cái thử thách này mới mang nó vô chứ không qua à. thôi 53 là con số của Goa Lanster nha các bạn ơi Everon là con xe off-road tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi Và ok đi luôn đây các bạn ạ Tiếp tục slow nè mọi người ơi Ui vừa slow cái mất lốp và đi rất là khó các bạn ạ Mình phải tắt giữ ga và tiếp tục là cho nó lạng một bên Ui, ui lạc thế Ui giời ơi Lag còn hơn cả những cái loại xe vừa rồi nữa các bạn ạ Ui, Lag mà không thấy cái đồng hồ đo tốc độ đâu luôn Rồi và tốc độ bay là 2009 nha các bạn Ok chưa 2009 bay cực kỳ thẳng luôn này Có thể đây là con xe tiếp theo sẽ qua được cái thử thách này nha Rất nhanh Ui ui ui quá không quá không, Rồi chắc chắn là qua rồi các bạn ạ Lần này không qua nữa khôi chặt chim Ờ ừ. Úi giời ơi rồi qua nha mọi người ơi Đấy tôi bảo mà Tôi nhìn là biết là qua rồi Chứ không cần phải nói nhiều đâu à. Ok Vậy là Everon này Cũng có thể qua được cái thử thách này nha các bạn ơi Vâng Và đây chính xác là chiếc xe cuối cùng Cho cái buổi test của chúng ta nha các bạn ơi Chính xác là Rhino Tank Một con xe tăng nha các bạn Đấy con này gắn cái cờ Việt Nam vô nữa Cảm giác lòng yêu nước của Khôi Michael này Nó lên tới tận là tột đỉnh luôn rồi các bạn ạ Nhìn rất phê hả các bạn Rồi ok bây giờ đi này Xem coi rino Tank sẽ như thế nào nhá À hay quá các bạn ơi rino Tank có thể slow motion được Cứ tưởng nó có cái súng như thế này thì nó không slow được Nhưng mà slow được thì quá tốt các bạn ạ Ủa nhưng mà sao tốc độ limit rồi Sao có 333 thế này Nãy mình quên chưa mốt 1 tỷ mãn lực Lên đâm ra là nó đi được 333 à? Bây giờ mình đã mốt vào rồi nha các bạn để xem coi lần này nó đi được bao nhiêu nhá ok đi lần hai này slow tiếp này các bạn này Lại để cái độ lặng lên tới tận là 8 số 9 Bây giờ chỉnh xuống còn 4 số 9 thôi nha mọi người Xe tăng với đi được các bạn ạ Rồi ok bây giờ quất này các bạn này Lần này không đi được nữa thì tôi tuyên bố rằng Tắt game à Ok đi nha Rồi slow motion này Vâng và xe tăng đã đi được rồi các bạn ạ Mày qua tưởng không đi được nữa thì thôi tèo thử thách <laughs> Tới tận con xe cuối cùng rồi đấy Ơ ờ, Nhưng mà thế méo nào nó vẫn đi được 333 nhở Thôi kệ đi ha các bạn <laughs> Biết sao được bây giờ Xe tăng đã mắc tốc độ là như vậy rồi Bây giờ thì tắt slow xem coi nó đi được hơn hay không nha vẫn vậy mọi người ơi Có xu hướng tốc độ đang giảm đi nữa kìa Mặc dù mình đã để cái độ nặng là 4 số 9 thôi nha Ui Kỳ nha Mỗi hôm xe tăng đi rất là ngon Sao hôm nay đi cùi bắp thế nhỉ, Không hiểu nữa các bạn ạ Rồi à, và chắc chắn là nó không bay qua được rồi Chắc chắn luôn các bạn ơi Ui giời nặng lắm Tốc độ bay có 200 rưỡi thôi à Ui giời lại ngỏm nữa luôn các bạn ạ Rồi à, để xem coi nó đi bay qua được bao nhiêu con virus nha con số 5 nha các bạn ơi Ok chưa? Đúng con số 5 này nha Rồi Vậy là hôm nay chúng ta đã làm xong một số thử thách này rồi Thì kết luận của mình rằng á Là tất cả các loại xe Hầu như đều đều không qua nha bạn Ngoại trừ cái dòng uh, off Có con Evenron với lại dòng Super Thì hầu như là qua hết nha Mình test hai con Super thì hai con nó đều qua luôn Rất là tuyệt vời các bạn ạ Còn uh, mấy thể loại uh, khác thì nó không thể nào qua được nha mọi người Ok chưa rồi và chắc có thể là video này của mình cũng tạm kết thúc tại đây thôi Thì nếu các bạn thích video này của mình Nhớ cho mình một nút like, chia sẻ Và đăng ký channel của mình nha Đừng quên comment đóng góp ý tưởng dưới video này giúp mình nha các bạn ơi Và ok bây giờ clip đây thôi Bye bye tất cả các bạn Và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình I feel bad